À, xin chào tất cả các bạn thì um, ngày hôm nay mình sẽ làm cái video clip và hướng dẫn cho tất cả các bạn uh, cái cách để chúng ta cài được cái bản game bổ cua lên trên điện thoại và sẽ nói chi tiết cho tất cả các bạn uh, cùng mọi người hiểu được uh, bản game hack sóc địa sóc cái gì à? bản game hack bầu cua đấy thì tại sao nó có và tại sao nó tồn tại và làm thế nào để chúng ta có thể cài đặt và chúng ta có thể chơi được thì ờ, mời tất cả các bạn thì đón xem cái video clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người để mọi người cùng hiểu cũng như là cùng à, cùng, nắm rõ được những cái nguyên lý và cũng như là, là giúp cho các bạn à, hiểu biết sâu và rõ ràng nhất cái đầu tiên đấy thì muốn chúng ta muốn hack được một cái game bầu cua ấy thì chúng ta à đây đây là số điện thoại mình mình tên là duy đấy à, thì đầu tiên ấy thì nếu như mà chúng ta mà muốn hack game bầu cua ấy thì bắt buộc là chúng ta cần phải có một cái file thì cái file đấy thì chỉ có những người làm IT và những người kỹ thuật IT như mình đây thì mình mới có thể là sáng tạo ra được và cũng như là có thể làm theo bất kỳ một yêu cầu một bản hát nào mà mọi người thích hoặc là mọi người là mong muốn nó sẽ như vậy theo đúng ý của các bạn có thể là những bản game mà tính cộng trừ hoặc là có những bản game là nhân chia hoặc là có những bản game có thể điều khiển hoặc à, khác biệt hơn nữa thì có những cái bản game chúng ta chỉ cần nhìn vào cái vị trí đấy thì chúng ta cũng biết được nó sẽ về con gì kế tiếp nó khá là hay và rất là nhiều kiểu sáng tạo khác nữa thì các bạn có thể là thay đổi cái cách chơi cũng như cái lối mòn tư duy của mình để chúng ta có thể thiên biến vạn hóa trước cái, cái sự tò mò của đại đa số người người, người đam mê bộ cua thời điểm hiện tại thì um, à và đây mình sẽ cho các bạn xem cái kho tài nguyên um, cũng như vừa rồi mình cũng nói cho các bạn biết đấy thì à, để mà chơi để mà có được cái phiên bản hack game một cua này thì bắt buộc chúng ta cần phải nhờ những cái người IT đặc biệt là như mình đây chẳng hạn thì mình sẽ làm cho các bạn đấy tiền để đây là để khoe đấy để khoe cái sự uy tín của mình tới cho tất cả các bạn các bạn tin tưởng chúng ta làm ăn với nhau cho nó hiệu quả thì đây đây là những cái bản game như vậy mình đã làm từ rất là nhiều năm trước đấy từ 2014 2015 2016 2017 tất cả mình đã làm lưu trữ ở trong máy tính à, và mỗi một tập tin này đều là một cái file và khi mà chúng ta mở ra thì nó có rất là nhiều file con bản game con ở bên trong nữa ví dụ như mở số 1 này thì nó ra bản game khác đó thì vào ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết cách cài đặt um, có rất là nhiều phương án cài đặt nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn một phương án duy nhất thôi um, đó là phương án chúng ta truyền dữ liệu qua điện thoại ví dụ ở đây nhé um, đây đây là một cái file game này hai game này khi nhấp vào cái thì trong này mình đã chứa các bản game của nó, dành cho một là Samsung này bản game dành cho Oppo này rồi uh, bản game dành cho Vivo các kiểu nói chung là nó rất là nhiều phiên bản thì bây giờ mình sẽ copy cái bản chuẩn nhất ở đây mình cứ ghi chữ chuẩn đây này mình copy đó thì xong sau đó là chúng ta sẽ muốn cài được game ấy thì chúng ta bắt buộc chúng ta cần phải vào trong cái cái cái cái cái, cái phần chỉnh sửa cái điện thoại này chúng ta bấm vào cái phần chúng ta dán bên ngoài này cũng được nhé đây này như mình định hay dán này này đây chúng ta dán thẳng ra bên ngoài này luôn đi dán cái rồi khi chúng ta dán thì cái dữ liệu nó sẽ chuyển sang bên đây như thế này thì nó sẽ ghi là bầu cua 2020 Tuyết Nhi chúng ta cần phải ghi nhớ nó là file gì rồi xong sau đó trên cái điện thoại như thế này đó, đó là trên cái điện thoại à, của các bạn thì chúng ta sẽ chỉ cần đăng nhập vào thôi ở đây thì chúng ta sẽ đăng nhập vào trong cái phần à, đây cái phần file của bạn đây khi dữ liệu được nào vào đây rồi thì các bạn chỉ cần vào trong file thôi thì các bạn lại bấm vào bộ nhớ trong ở trong cái phần bộ nhớ trong là các bạn là vuốt hết xuống dưới dưới đây đó thì trên đây là cái phần file game mà mình đã cài đặt đây này không phải đã cài đặt đâu mình đã chuyển qua đã chuyển từ máy tính sang thông qua cáp cáp USB đó cáp USB đó cắm đầu cáp USB như này thì um, để mà cài đặt thì các bạn chỉ cần bấm vào đây đó rồi các bạn cài đặt thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ cài đặt chương trình cho các bạn rồi chỉ cần chờ một lúc thôi rất là nhanh tại vì những file game khi chúng ta làm rồi thì nó rất là lâu nhưng mà đã có file rồi thì nó rất là nhanh thôi khi mà cài xong ứng dụng rồi nó cho chúng ta hỏi hai câu một là sóc một là xong hai là mở thì chúng ta thích chơi chúng ta mở đó Ờ, đây là bản game ví dụ cho nên là mình cũng sẽ chỉ ví dụ cho các bạn để các bạn hiểu thôi thì khi xong xuôi chúng ta sẽ có một phiên bản game để chúng ta chơi phiên bản game này ấy, khi mà làm thì giá thị trường hiện nay rơi vào khoảng tầm 3 triệu tới 3 triệu rưỡi đó thì um, chúng ta sẽ có một bản game và cái cách cài đặt nó như vậy còn phương pháp chơi phương pháp chơi thì ở đây thì mình cũng giới thiệu qua cho các bạn về cái cách chơi của nó cho các bạn đỡ tò mò à, đây thì đâu của ta đây đây đây đây, đây. cách chơi của nó thì mình đã lưu sẵn ở trong cái phần bộ sưu tầm đây cho máy tính sẽ lưu lưu sẵn hết rồi thì ví dụ nhé về cái cách thức và cái công thức mà chúng ta làm à, làm làm làm làm làm con đi thì bây giờ mình sẽ test trước cho tất cả các bạn để các bạn cùng xem này thì các bạn à, chỉ cần nhớ quy tắc của nó gán số trước là bầu không nai một cái hàng hai cuồng hàng ba tôm bốn gà hàng năm thì chỉ khi nào bản hack này cài ở trên máy điện thoại của các bạn ấy thì các bạn mới có thể là vận hành và chơi và đánh cho nó trúng mà thôi còn đối với phương án là chúng ta chơi nhà cái chẳng hạn thì các bạn bắt buộc là chỉ có thể một đường duy nhất ấy, là chúng ta phải đi thuê quy luật để chúng ta chơi ăn được nhà cái thôi còn ngoài ra không có phương pháp nào có thể chơi được nhà cái hết thì nó sẽ là một cái tình huống 5 năm hên xui nếu như người ta sử dụng cái game game để người ta chơi các bạn thì các bạn là đành phải chịu thua vậy đâu là cái bản game vừa mở đâu ta đây này nó đây này đó thì bây giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn cái độ đúng sai của cái bản game này thì bản game này ấy, thì chúng ta chỉ cần nhớ cái quy ước mặc định của nó theo thứ tự ở trên này thôi hoặc tất cả các các bản game khác ở trên mạng thì nó cũng sẽ có uh, một cái dãy số để chúng ta quy ước niêm yết cái con đó là xấu bao nhiêu nay ở đây là bầu không này một cá hàng hai cua hàng 3, tôm bốn 4, gà hàng 5 thì chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi không nhớ các bạn ghi vào tay hoặc là ghi vào tờ giấy hoặc là ghi trên cái nón của mình thì các bạn chơi chơi bằng cái phương án là chúng ta áp dụng công thức và đây chính là công thức của nó công thức của nó là hai con trên hai con trên thì khả hai con trên chính là hai con này một hai hai con trên hai con trên một hai là hai con trên thì chúng ta cộng lại với nhau rồi cộng thêm cho hai tổng của hai con này này con này cộng con này là cộng thêm cho hai nữa cộng thêm cho hai nữa rồi chúng ta mới trừ cho 6 hoặc trừ cho 12 chúng ta lấy số dư số dư của nó thì chúng ta so sánh kết quả thang điểm từ 0 tới 5 như thế này rồi chúng ta đánh đây bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem thì ờ, không biết có phải là cái con này có phải là hai con trên hay không mà đây thì mình lấy cái số này là số bầu đi bầu thì nó là hai con bầu này bằng không không thì tổng hai con vẫn bằng không chúng ta cộng thêm cho hai như công thức ở trên đây này hai con trên cộng lại thêm cho hai rồi trừ cho 6 hai thì kết quả của nó bằng hai rồi chúng ta không cần trừ gì hết chúng ta cứ vậy chúng ta so sánh lên bảng công thức này thì hai ở đây kết quả là con cá thì khui thử xem sóc và khui thì coi nó có phải con cá hay không nhé à vâng nó có một con cá ở đây cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng cái quy luật như vậy chúng ta sẽ đánh văn kế tiếp đó chính là sử dụng dùng cái con hai con trên là con nai và con cá con nai chúng ta thấy nó là một con cá nó bằng hai tổng của hai con này là bằng 3 3 cộng tổng của hai con này là bằng 3 rồi chúng ta phải nhớ cộng thêm cho hai nữa thì nó sẽ bằng 5 bằng 5 rồi thì nó nhỏ hơn 6 này nhé chúng ta không lấy số âm mà chúng ta phải lấy số dương đó lấy số dương thì ở đây kết quả là bằng 5 5 thì chúng ta đánh là con gà và sóc mở ra xem có đúng con gà hay không nha ồ số sai rồi mấy nhỉ đấy là có con đấy là có con nai và con cá đúng không tổng bằng ba bạn hai năm 5 Ô, thế vậy nãy mình sai cái gì rồi thôi làm lại đây ván này ba con thì bỏ qua rồi hai con cá hai con cá bằng 4 4 cộng 6 4 cộng 2 nó bằng 6 6 trừ cho 6 nó bằng 0 bằng 0 thì chúng ta đánh con bầu khui thử coi có đúng con bầu không rồi thế như vậy là mình đã sai một cái phần công thức là không biết là cái con con đó nó là con trên hay con dưới thì thành ra là mình sẽ phải đánh lại thôi thì nói chung là cái đấy chẳng qua là một cái bước ví dụ thôi còn thực tế nó lại khác tại vì là do quên ở đây là do phiên bản cũng đã làm một thời gian rồi cho nên để ở đây mình không có đánh dấu cụ thể cho nên nhiều khi nó wow quên cha nó mất ừ. nhiều khi nó quên mất thành ra là cho nên là không không có gì cả còn nếu như các bạn mà thực sự có nhu cầu thì mình sẽ giúp cho các bạn là đầu đuôi cụ thể và chính xác luôn còn ví dụ như khi các bạn mà vui chơi các bạn là muốn cầm cái trên các bản game này chẳng hạn thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn rồi đây thì như trên hình ảnh trên đây ấy, thì các bạn cũng có thể chú ý một điều như sau thì vị trí của nó trên này thì công thức của nó khi chúng ta thu nhỏ lại thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng ở trên này nó có hai nút công tắc tắt cái và mở cái đó thì khi các bạn bấm vào hệ thống này thì nó bên này là tắt rồi bên này là mở khi các bạn bấm tắt thì tất cả cái tính năng màu trắng này nó sẽ hoàn toàn là không hoạt động được đó còn nếu như khi các bạn bật công tắc này thì ở dưới đây nó sẽ kích hoạt hệ thống nó sẽ kích hoạt làm sao nó sẽ kích hoạt ở đây trái là cá này thì khi các bạn bấm vào đây bấm vị trí này cái thì cá này nó sẽ hoàn toàn bị biến mất bấm chỉ cần bấm trúng thôi nó sẽ không bao giờ nó ra còn bên phải là gà tôm các bạn chỉ cần bấm ngay vị trí màu trắng bên đây thì cái gà tôm sẽ không bao giờ nó xuất hiện nữa và kể cả dưới này cũng vậy dưới là bầu cua chúng ta bấm vào thì bầu cua sẽ không bao giờ ra thì trên đây là cái video clip mà mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn để các bạn có thể hiểu được về các bản game hack và chúng ta cài đặt ra làm sao còn à, ngoài ra nữa thì à, trên hệ thống nó có rất là nhiều phương án để cho chúng ta chơi ờ, ờ, đầu tiên thì chúng ta có thể áp dụng những công thức cộng trừ như vậy hoặc sẽ có những công thức nhân nhân nhé nhân thì sẽ sử dụng một hoặc hai con gì đó nếu như các bạn tính nhanh thì mình sẽ sử dụng hai con cho các bạn tính cho nó lẹ còn nếu như mà các bạn mà chậm chậm tức là khả năng tư duy của mình chậm chậm một chút thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là công thức nó dễ dàng hơn một chút công thức thì luôn luôn là biến đổi do cách vận hành và cách sử dụng của người sử dụng của người lập trình thôi và cái đó nó sẽ là nhiệm vụ cho bản thân mình đó thì còn ngoài ra nữa thì có một vài cái cách chơi mà nó đơn giản cực kỳ nữa đó chính là một đấy là chúng ta sẽ nhìn nhìn vào dấu những cái vị trí dấu đấy nó sẽ xuất hiện ở đâu thì chúng ta chỉ cần nhìn và theo dõi nó thì chúng ta sẽ biết được ván kế tiếp nó sẽ về con gì cực kỳ đơn giản và dễ dàng luôn còn à, cái phương án thứ hai nữa đó chính là chúng ta sẽ áp dụng cái công thức chạy tua vòng kiểu như là ví dụ như ván này nó ra con gà thì ván sau nó sẽ ra con bầu con bầu rồi thì nó sẽ quay trở về con cá để con cá nó sẽ quay lập trình quay trở ngược về con bầu kiểu như vậy chẳng hạn thì đó là một cái cách chạy tua vòng thì nó cũng khá là hay và đơn giản giúp cho những người mà có khả năng tư duy nó hơi thấp một chút thì chúng ta có thể áp dụng để chúng ta vui chơi và nó đạt hiệu quả hơn cho chính bản thân mình thì còn ngoài ra nữa thì trong cái hệ thống mà đã là hack rồi ấy, thì nó cũng hỗ trợ cho nhà cái một cái công thức quy, quy luật để chúng ta ngắt ém tức là khi mà người người chơi thì người ta mà xuống tiền xuống xuống tiền nhiều mà các bạn muốn chặn để cho nó khỏi ra nữa thì các bạn bấm vào công tắc như kiểu những cái hình vừa rồi ấy, mình hướng dẫn cho mọi người xem thì à, thì các bạn chắc cũng đã hiểu quá nhiều về nó rồi tại vì thứ nhất ấy, một là không phải là một mình mình làm video clip này mà có rất là nhiều người khác ở trên mạng xã hội hiện nay người ta cũng đăng tải những thông tin liên quan tới những phiên bản hack game bầu cua nhưng mà thứ nhất một là họ là những cái nơi không uy tín và hai nữa là họ là những cái người làm video ba nữa thì à, các bạn cũng biết rồi thì bây giờ tình trạng mà lừa gạt ở trên mạng xảy ra rất là nhiều khi khiến cho các bạn mất lòng tin thì thành ra là à, thông qua video clip này thì mình cũng muốn gửi gắm tới cho tất cả các bạn là một cái sự trải nghiệm là một hai nữa là chúng ta làm quen với nhau thì mình tên là duy số điện thoại trên đây thì um, ở đây ấy, tất cả mọi thứ đều giúp cho các bạn tăng cường sự tin tưởng giúp cho các bạn là là kiếm thêm một đồng để cải thiện chất lượng cuộc sống của chính bản thân mình và thêm nữa là chúng ta có cơ hội chúng ta làm được tiền chúng ta cứ làm tiền thôi thì trên đây là cái video clip à, cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong rất là nhiều thời gian qua và chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn và nhiều niềm vui hơn nữa trong cuộc sống chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip kế tiếp nếu như các bạn có yêu thích thì các bạn hãy bấm like kênh và follow mình trên à, Facebook của YouTube và mình sẽ thường xuyên update những phiên bản game hay và tặng free cho các bạn chơi một vài lần gì đấy để cho các bạn trải nghiệm thực tế còn ngoài ra nữa thì mình sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn à, những cái quy luật để các bạn vui chơi thì um, bye bye và chào tạm biệt tất cả các bạn